channel Ngày hôm nay ờ, khi background mọi người thấy thì Tiên đang ở sân bay Bây giờ thì Tiên sẽ ờ, có một chuyến du lịch đầu tiên bye bay sau mấy tháng ta từ ngày cuối là đi Đà Lạt tháng tư bây giờ là tháng một năm sau thì là tầm 8 tháng thì uh, hôm nay thì tiên có chuyến đi Phú Quốc cùng với uh, các anh chị bạn của Tiên thì à, bây giờ sẽ ờ, check in cũng như là vào lounge ăn uống và sẽ check chuyến bay đến phú quốc vòng 2 tiếng nữa okay. ở phú quốc rồi thì uh, bây giờ thì mình sẽ à, mình đã check in cái phòng hai oh, phòng oh my god trời oh, surprise đó hai mọi người mình là bạn rất là thân của tiên không có thân luôn á má. nhưng mà tiên cứ Biết hay giấu mình mình cũng không hiểu tại sao nữa không có thân luôn á thì á mình mình check in cái phòng hai phòng ngủ trước xong rồi lát nữa mình mới qua cái phòng tiên đang ở phòng mình à, ba phòng ngủ đúng rồi mọi người tại vì à, cái phòng nó chưa có dọn xong cho nên lát nữa qua đó thì tiên sẽ làm room tour cho mọi người còn bây giờ thì tụi mình sẽ đang chuẩn bị để đi ăn nha let's go Música Mình đang là outfit Yeah Bây giờ Tiên sẽ đi biển thôi rồi Trời hôm nay rất là đẹp mọi người Thật sự là Thật sự là đẹp hơn ờ, Cái hội tiên ở Hồ Tràm Cái thời tiết rất là dễ chịu Hồ Tràm thì hơi nóng nhưng mà ở đây thì rất là kiểu Nó nó có nắng nhưng mà nó không quá là nóng of the sushi in Hai Lao and barbecue that she, Tiếng cái ok là là là tại vì đi ăn với Tiên nên mập. It's called relationship weight. Không có luôn á Đừng có xạo đi. Tiên đã vừa đi bơi về rồi và bây giờ tụi mình sẽ get ready để uh, đi ăn tối và Tiên đang mặc full set của Her Story là mọi người rất là xinh luôn á mọi người kiểu rất là phù hợp khi mà đi biển tiên rất là thích những cái bộ như thế này cho nên là oh my god so pretty giờ đi ăn thôi nha let's go không <laughs> nhìn anh tiện nó mọi người oh my god all the relationship with không có đâu cao <laughs> cũng kêu là kêu lên ký bạc tiên ủa gì thôi khỏi khỏi đừng quen nữa à, hay lắm trước video thì nói vậy thôi mọi người bây giờ tụi mình đi mua snack đó vô tiệm tạp hóa mua snack để lát nữa tụi mình có thể nhậu và uống Ê anh mua cho em cái đó đi Ê dễ thương quá mọi người cái, áo đó ăn chuối hả thì ừ. nay tính mua nè không biết em với anh việt mua cặp mình mua đồng phục đi đúng rồi mua đồng phục mai chụp hình nhiêu cái vậy mình trả giá được không mười cái trăm rưỡi cái được à, ủa chết cha đang quay nó đẹp mọi người ok mọi người bây giờ là cái đẹp nè, nó đưa cho actually can I have one? can, can I buy one of this lấy thử thôi được không ai ai ai nghĩ là hai cái này nè mọi người tiên sẽ thử nha nhưng mà cái này nó hơi có cái hoa hoa nhìn hơi sớm đó bé tiên cứ bắt trước mình không mà trời ơi tiên ập sát với mình lắm á mọi người chanel này em mua chanel chanel thôi mua chị mua chị à chanel ủa, sao cái cái nơ cái, nơ mua chị mà cái cái ừ. cái cái, cái hiệu chanel nha so wait can I see how I look like <laughs> that's so cute oh my god I look like I look like I look cute <laughs> à, mọi người giới thiệu Amila đi chợ nha ủa thôi đừng quay ta thôi tao thích quay mày ơi <laughs> Good morning mọi người Hôm nay là ngày thứ hai Tiên ở Phú Quốc rồi Và bây giờ Tiên ờ, sẽ đi ăn sáng Bây giờ mới 7 giờ thôi Nhưng mà à, tụi mình có một cái hẹn đi cano Ra những cái hòn đảo rất là đẹp Phú Quốc Cho nên là bây giờ hôm nay Tiên phải dậy rất là sớm Vì bây giờ Tiên sẽ đi nha Hôm nay là cái outfit Tiên mặc là cái quần của Her Story Cũng như cái áo len mới Rất là xinh Tiên rất là thích cái áo này luôn rất là phù hợp khi đi biển trời bây giờ siêu, đẹp đúng không mọi người yeah mọi người thấy không bây giờ tụi mình đi nha Ok mọi người Bây giờ tụi mình sẽ đi ra tàu thì sáng giờ tiên không có quay gì hết tại vì sáng quay lúc mà ở ngoài đảo xong là về nhà là là đi thẳng ra ngoài biển ngồi tắm tới bây giờ luôn á cho nên là cũng không có cần cái máy quay nhưng mà bây giờ thì tiên sẽ đi ăn hải sản tối ngày hôm nay để uh, ngày cuối cùng ở phú quốc và sẽ đi ăn chỗ nào thì lát nữa tiên sẽ quay cho mọi người nha cùng Tiên ở Phú Quốc rồi và bây giờ là 9 giờ sáng Mà trời nó hơi âm u một chút Thôi đó Thì bây giờ Tiên sẽ đi ra ăn sáng Và enjoy bữa cuối cùng tại Phú Quốc nha Hình như nó mới mua mà sáng nó hơi ướt xe đến rồi sẽ làm một vài lần